chủ 5 triệu luôn ừ. này ta ơi con nó mất tiền rồi 5 triệu này ok xin nhá nhận trước đỏ sau có gì đâu mà ok cứ vậy đi Tắm rồi, biết tôi được á Đấy nhá Nào vừa tiền thế này Được tiền cái gì Ôm Một này, hai, ba Nó đâu xíu này Năm năm triệu này ba triệu xíu này 8 triệu Xíu 10 triệu này 15 triệu tài này ta ăn rồi này Bán hết mặt xỉu không nào ăn này Tôi ăn cho Ăn đi mà Được rồi tôi hỏi cho tôi ăn đã Ăn Từ từ xem nào đi Ăn đi ăn đi 8 triệu Ô được mấy bán tiếng lên tay 2 3 4 5 6 7 này Túm về này ok. 15 triệu này Ô được mấy bán mẹ mấy kia đánh biết Ôi ừ, mày chết đâu mà đánh căng à Muốn ăn rồi về Ok xin nhá Lên lại rồi Chơi đây em ạ năm xíu này không hết thì tiền ăn rồi tôi hết có này 20 triệu xíu để ông đắt ra để sọc ra để sọc ý ý anh em ta nói là đánh ít chỉ gọn gọn vào chỉ gọn vàng như vậy làm sao á người nó để một chỗ rồi không tiền quăng đâu con quăng được 25 triệu triệu này 8, 29, 30 30 triệu tài này 30 triệu tài đúng không? Ừ. Đâu này bao nhiêu? 10 triệu này 2, 13, 14, 15, 16, 17, 19 Được, cân đánh đây mấy bác chưa bung như đâu mà Hai bên cái cân này ừ. Là anh nghe tôi này Tài bán 20 triệu Ăn 20 triệu tài này ừ. Tài bán 20 triệu Vì dạ, đánh xỉu thì phải ăn tài chứ đánh không ăn tài ăn 20 triệu đâu nào Ăn gì mà Ăn, ăn tài 20 triệu này đây bao nhiêu kìa? Phút giây này 25 triệu. Đây bao nhiêu kìa? Rồi, 20 triệu. 20 triệu à? Mất 50 à? Ủa mày cứ thằng ăn thông được ăn nữa. Ba. Để mất trắng thì sao? Đầu trận giờ năm này. 30 không anh? 35 mà. Đó đen, tôi nói gì đâu. Đen đâu phải chịu, tôi đổ tôi ăn. Đấy. nó ra đến đấy ra tiền bán không? chặt chân nó dày vả mà gãy răng đấy mình đầu ra gãy răng đấy sách cái hàng chơi anh em ơi ôi tôi đùa rồi sạch rồi xíu à chơi anh em ơi tài xíu anh em em xài đi anh em xíu anh em xài đi xài đấy hai mươi tài sống chết thì xỉu là hai chục à ba mươi triệu rồi hai năm triệu là nông rồi Ô đánh quay cầu 27 triệu 30 triệu xíu nhá Kết xíu Quá đâu tiền Đéo bây giờ thì à, bắt này cũng ra xíu Để cho anh kia cắm nốt đi Có đâu để nốt đi 10 triệu xíu được đi Mẹ nhận cho 10 triệu Kiểu đúng cái tay to khác Ok nhá nhận ngay hơn 10 triệu rồi vòng biết nhà điện thoại cho bạn đâu lấy cắm đi để để làm gì bắt này kết cả máu rồi từ từ từ từ anh em ra tiền loạn đấy nhỉ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ tiền mậu đi 40 triệu đánh 40 triệu rồi 40 triệu này à bán này ra xỉu bán nào ra xỉu gì ảo anh tiếng trăm đoàn đấy rồi này ừ. ta rồi này bán hết mặt xỉu ai à. ông nào ăn thì à, mở nhá từ từ từ mày mẹ 5 triệu thì 45 triệu đánh mẹ hết ăn hết xỉu này, này xíu làm thì có xỉu, xíu. ui giời ơi bài bạc ô mày cờ bạc đúng rồi Uống dạ, dạ, cho ông nào đây dạ, Làm đi Quả bạc cái gì Mẹ ông bóng đen Ủa, sao thế cho anh cho máy này điện thoại là lấy đây anh em anh em ngồi đây tôi đi luôn anh em chiều anh em vào đây tôi đi thịt con thịt là trưa nhưng mà lại ông rượu cái bạn ăn đây bạn ăn bạn ăn thôi thôi anh em mất công đến nhà chơi không không không thịt vịt nhất ăn vịt thế ngồi đây tôi đi chuẩn bị ít quả anh em ăn nữa muốn làm chung này muốn chợ rồi anh em lấy cái bánh đến không hả cho vay cái này nhà dạ, gỡ vâng ông anh gỡ đi hả ông có ít tiền thì thôi nghỉ đi hết ít dạ vâng. tiền đi anh ờ, ờ, đi đi anh nghỉ đi ông cho luôn trăm triệu đi thì anh em anh tôi lôi riêng rồi trăm triệu năm triệu rồi trăm triệu thì trả tí thôi ra ra thôi năm triệu ông bạn này tí uống bia nhé đi đi đi đi làm mấy cốc bia làm mấy con mực được chiều dạ. mát mát ấy ngồi thì mẹ ô tô đang bực bội như người tầng 2, tầng 3 nữa còn tiền không À, còn lít, 5 lít đây, vẫn 5 lít đây. 5 lít thì cũng bia gì? À, 5 lít thế thôi. 50 triệu à? 50 triệu rồi, Cốc bia rồi. 5 chục nữa là 50 triệu rồi Đánh à. Đánh con này vâng. tôi nợ được ông tài năm mươi triệu đi theo đi ông đi chơi đấy kia đánh đủ ông đánh đủ năm mươi tám triệu ấy đánh hẳn sáu mươi triệu ấy tôi chỉ có năm tám triệu thôi mất một xíu đấy còn à, bạc cho nó hay chào tất cả anh em nhé thì hôm nay công ty chúng tôi vừa mới ra đời một cái sản phẩm đồ chơi công nghệ cao mới nhất về trò chơi bầu cua tài xỉu sóc đĩa và những game chơi trên điện thoại hôm nay tôi cụ thể tôi sẽ hướng dẫn anh em cách làm sao anh em chơi anh em giành chiến thắng trong trò chơi bầu cua tài xỉu sóc đĩa khi mình đến sân chơi người ta bát đĩa quân vị của người ta hoặc hột bầu cua nắp đĩa bầu cua của người ta hoặc tài xỉu nắp đĩa hột tài xỉu người ta và trực tiếp người ta làm cái có nghĩa anh em đến sòng sớm người ta anh em không cần luồn cái gì vào mà anh em vẫn có thể giành chiến thắng thì chơi làm sao chơi như nào để mình có thể giành chiến thắng được thì hôm nay tôi xin giới thiệu anh em cái bộ đồ chơi cái sản phẩm công nghệ mới nhất của công ty chúng tôi đây là máy quét có thể đánh được bầu cua tài xỉu sóc đĩa anh em nên nhớ nhé chỉ cần mang theo duy nhất một cái máy này thôi đến sân chơi người ta tài xỉu bầu cua sóc đĩa anh em đều phải đánh được chỉ cần một cái máy này là anh em có thể đánh được có thể kiếm tiền được thì cách chơi làm sao cách chơi như nào thì sau đây tôi sẽ hướng dẫn anh em cách chơi cách sử dụng cái bộ đồ chơi cái sản phẩm này trước tiên tôi sẽ giới thiệu đến anh em hướng dẫn anh em cách đánh trò chơi sóc đĩa sau đó sẽ hướng dẫn anh em đến bầu cua và cuối cùng giới thiệu anh em đến tài xỉu và sau đó tôi sẽ giới thiệu anh em những game trên điện thoại giúp anh em chơi giúp anh em có thể giành thắng trong sân chơi của mình thì cách chơi làm sao cách chơi nào sau đây anh em theo dõi hết video này để tôi giới thiệu đến cho anh em hướng dẫn anh em cách chơi cách sử dụng cái sản phẩm này anh em nhé anh em nên nhớ này anh em đến sân chơi người ta chỉ cần mang theo duy nhất một cái máy này thôi bất cứ sân chơi nào bầu cua tài xỉu sóc đĩa anh em đều phải biết trước kết quả chơi và cuối cùng là mình có thể giành chiến thắng sau đây tôi sẽ hướng dẫn anh em này đây tôi đã chuẩn bị sẵn một ít quân vị một cái đĩa và một cái bát tôi sẽ sóc đều lên và tôi sẽ lấy ngẫu nhiên bốn cái quân vị đây lấy ngẫu nhiên bốn quân vị này đấy, đấy ngẫu nhiên bốn con vị ở ngoài hơi ồn anh em thông cảm một chút nhé thì đây tôi sẽ thử luôn nam châm đây là tôi đã chuẩn bị sẵn một cái thanh nam châm anh em này tôi sẽ thử luôn con vị anh em này con vị thì không hề hít luôn không hề hít đĩa này không hề hít luôn đây là thanh nam châm cực mạnh nha nếu mà đồ bịp anh em thì cần thử qua anh em biết nha bát này cũng không hề hít luôn đấy bát đĩa quân vị là hoàn toàn bình thường này ừ, hoàn toàn bình thường này không hề hít luôn ừ. tôi sẽ xoay đèn luôn cho anh em xem này đây anh em nhìn này xoay đèn này đấy bát xin hết này chính đủ anh em đây không phải bát camera không phải bát bịp này đấy quân vị này xoay xin hết này xoay xin hết này xin hết anh em này xin hết này đấy đĩa này anh em nhìn này xin hết này đấy bát đĩa quân vị đều là ok hết đúng không anh em cách chơi cái sử dụng cái sản phẩm này thì rất đơn giản rất là dễ chơi thì khi mình vào sân chơi bật cái máy lên bên cạnh nó có cái công tắc bật nguồn lên anh em ấn hai phát thì ở cái máy này nó lên cái đèn cái đèn này nó quét mặt của quân vị sóc đĩa thì cách chơi làm sao chơi như nào thì anh em lưu ý nhé thì khi mình đến sân chơi thì mỗi sân chơi nó sẽ sử dụng một cái loại vị khác nhau chỗ chơi trên bao thuốc chỗ chơi, chơi trên lá bài à, chỗ trên la ờ, bài chỗ trên quân đóm hoặc hộp bánh hộp kẹo hoặc chơi những vỏ non bia nhưng uh, ờ, non bò húc thì cách chơi làm sao ví dụ như sân chơi này người ta chơi trên uh, ờ, lá bài ạ thế nha chỉ cần là cắt sẵn mấy quân vị trước ở nhà mình tương tự như những quân vị mà trong cái sòng đang chơi lúc người ta chơi trên bài xanh thì anh em chỉ cần lấy vài lá vị trên bài xanh đây tôi ví dụ tôi lấy vài lá vị bài xanh nhá để bốn lá vị thì cách chơi cách sử dụng nó rất là đơn giản thì uh, khi anh em vào sân chơi ấy, thì mình không thể lấy cái con vị ở sòng mình để mình quét được thì mình sẽ quét trước ở nhà đi anh em để cái mặt xanh này này úp xuống đấy để nó lưu cái mặt của con vị sóc đĩa anh em chơi bốn vị thì anh em lưu bốn bốn cái con vị đấy đấy anh em chỉ cần để vào một giây hai giây là tự động nó sẽ lưu đấy nó lưu mặt rồi đấy, anh em nhé đấy nó sẽ lưu mặt sau khi nó lưu xong thì anh em chỉ cần là bấm quay lại anh bấm cái nút giữa này để nó lưu lại đấy nó lưu lại những quân vị này cái mặt quân vị này và đồng thời đấy, nó sẽ báo dung và cho mình biết được khi mình mang vào sân chơi nó sẽ báo dung cho mình biết được ra chẵn hay ra nhẹ để chơi thì nguyên lý dung của cái máy này chẵn thì nó sẽ dung hai cái nhẹ sẽ dung một cái là anh em chỉ cần là nghe dung hai cái anh em lấy chẵn nghe dung một cái anh em lấy nhẹ rất là đơn giản rất là dễ chơi còn là tôi quay cho anh em thì tôi không thể cầm trực tiếp lên tay được vì cầm trực tiếp lên tay nó rung rất là êm anh em không thể nghe thấy tôi sẽ để vào cái cốc này để nó rung vọng lên để cho anh em nghe trực tiếp luôn đây tôi sẽ để sát cái này đây thì đây cho anh em xem cái nguyên lý dùng của nó là chẵn dung hai nhả dung một cứ thế anh em theo anh em đánh thôi tôi sẽ sóc cho anh em xem luôn nhé như con này anh em nghe này con này dùng hai cái dùng hai cái chắc chắn nó sẽ là chẵn này anh em này mở này tứ tử này anh em thấy chưa bốn đồng máy báo thì nó là chuẩn xác 100 trăm không có sai này được đây là hàng mới nhất của công ty chúng tôi đây là hàng độc quyền của công ty chúng tôi đây là hàng công nghệ cao có thể báo cho anh em biết chuẩn xác 100 trăm luôn như con này máy báo một dung chắc chắn con này là nẻ này à, chắc chắn là nẻ một dung đánh nẻ hai dung đánh chẵn nhé, con này là nẻ này ba thằng anh em nhìn chưa ba thằng này Đấy, rất là chuẩn xác anh em sau khi anh em sóc xong anh em đặt xuống là nó ở chế độ tĩnh nó sẽ báo dung về cho anh biết nhưng mà này lại rung hai cái rung hai cái tôi sẽ đánh chẵn anh em nhé bán nhà bán cửa đánh chẵn món này này anh em nhớ tứ tử là sắp tiếp cho anh em một ván nữa này một hai ván nữa này vì video cái thời lượng này nó có hạn nên mỗi cái trò chơi tôi sẽ test cho anh em vài ván để chứng minh em cái độ chuẩn xác của nó anh em nhé như con này máy báo lại dung hai cái dung hai cái chắc chắn 100 trăm tôi sẽ đánh chẵn này lại bốn đồng anh em nhìn chưa bốn đồng ok chưa tiếp tục một ván cuối nhá máy báo là chuẩn xác 100 trăm luôn anh em nhé như con này này con này dung một là dung một chắc chắn là nẻ này anh em nhìn chưa dung một là nẻ này để tôi bóc luôn này ra này cho em xem này này bóc luôn ra này hoàn toàn không có gì luôn này Đấy. đây nha này sau khi mình chơi xong tắt nó đi đấy, đơn giản vậy thôi sau khi anh em chơi xong tắt nó đi là được đấy tắt nó là nó xóa hết những cái chế độ điêu đấy. có nghĩa nếu mình muốn chơi nữa có nghĩa anh em mình muốn chơi nữa anh em nhé thì mình lại phải bật lên mình lại phải lưu lại từ đầu anh em nếu mình tắt đi hôm sau mình muốn chơi mình lại phải bật lên mình lại lưu lại từ đầu rất là đơn giản thôi cách chơi cách sử dụng cái máy này rất là dễ anh em chơi trên lá bài thì anh em lưu lá bài vào anh em chơi trên uh, quân đóm lưu quân đóm mà anh em chơi trên bao thuốc lưu bao thuốc vào chơi trên vỏ hộp bánh hộp kẹo có nghĩa anh em chơi trên chất liệu nào anh em lưu y hệt cái chất liệu đấy như ở trong sân chơi mình chơi là chơi được là chiến thắng như vừa tôi đã test cho anh em về trò chơi sóc đĩa sau đây tôi sẽ test cho anh em về trò chơi bầu cua thì đây tôi đã chuẩn bị sẵn ít hộp bầu cua một cái đĩa và một cái nắp đây là cái bảng công thức của nó đấy bầu không dung cua dung một ngắn tôm dung một dài cá dung hai ngắn gà dung hai dài nai dung ba ngắn rất là đơn giản thôi anh em xem nhé xem cái công thức này đây anh em xem này Ừ, tôi sẽ để sát đây để anh em nhìn nó dễ thì đây tôi sẽ sóc ngẫu nhiên tôi sẽ lấy ngẫu nhiên ba hột bầu cua tôi lấy ngẫu nhiên ba hột bầu cua và sau đây tôi thử cho anh em chứng minh anh em thấy là cái hột cái nắp đĩa này là hoàn toàn những cái đồ chợ thì đây thanh nam châm này không hề ít này anh em nhìn này không hề ít này đĩa này không hề ít này nắp này anh em nhìn này không hề ít này ừ. à, nắp đĩa hột là hoàn toàn bình thường luôn thì sau đây tôi sẽ hướng dẫn anh em cách chơi cái sử dụng cái máy này vừa anh em chơi sóc đĩa thì anh em sẽ quét theo kiểu đấy còn nếu anh em chơi bầu cua thì anh em lại quét theo kiểu khác anh em bật máy lên em bật lên bầu cua thì trên cái máy này là công ty chúng tôi đã lập trình hết những cái phần mềm dạng như trò chơi bầu cua trò chơi tài xỉu trò chơi sóc đĩa rồi đấy của anh em chơi trên những cái bông dụ thì vẫn có thể chơi được thì chơi bông dụ thì tôi sẽ lập trình thêm và cái bông dụ thì là giá cả nó sẽ đắt hơn một chút thì đây sau đây tôi sẽ hướng dẫn anh em cách sử dụng luôn anh em chỉ cần làm theo hướng dẫn của tôi anh em lấy cái máy này về là có thể chơi được còn đầu tiên thì khi anh em chơi đấy nếu anh em chơi trên đây là hột, hột giấy anh em nhé hột giấy nếu mình chơi trên hột giấy thì mình chỉ quét trên hột giấy vào đấy, anh em lấy ở nhà ví dụ đây ở nhà đấy, anh em mua ở nhà mấy cuộn giấy anh em mua anh em mang theo hoặc anh em có thể quét trước ở nhà cũng được nếu người ta thấy sân chơi người ta chơi hột giấy thì mình quét hột giấy còn nếu mình chơi sân chơi mà chơi hột xốp thì anh em quét hột xốp có nghĩa là người ta chơi hột nào mình quét hột đấy anh em nhé thì rất là đơn đơn giản thôi sau đây tôi sẽ quét cho anh em này thì cách quét rất là đơn giản anh em sẽ quét theo thứ tự bầu cua tôm cá gà nai như đây mặt bầu này anh em úp xuống đấy xong mặt cua úp xuống đến mặt tôm úp xuống đến mặt cá úp xuống đến mặt gà anh em úp xuống và cuối cùng đến mặt nai anh em úp xuống anh em đi nhớ là anh em phải làm theo những hướng dẫn này của tôi anh em nhé sau đó anh em ấn nút giữa này để nó lưu lại đấy rất đơn giản thôi anh em làm theo bước là bầu cua tôm cá cái này anh em cũng úp vào đây là được vì máy là tôi đã lập trình sẵn là những cái chế độ dung khác nhau rồi anh em chỉ việc làm theo được Còn đây tôi lại để vào cái cốc này để nó giúp rung vọng lên để cho anh em nghe luôn cái nhịp rung của nó anh em nhé sau đây tôi sẽ sóc cho anh em xem này anh em nên nhớ là nguyên lý rung của nó này bầu là không rung cua rung một ngắn tôm rung một dài cá rung hai ngắn gà rung hai dài nai rung ba ngắn thì có nghĩa làm sao ví dụ rung ba cái ngắn thì anh em cứ đánh nai ba cái dạ, à, hai cái dài anh em cứ đánh gà đấy hai ngắn anh em đánh cá một cái dài anh em đánh tung một cái ngắn anh em đánh cua nếu không dùng thì anh em đánh bầu rất đơn giản sau này tôi sóc cho anh em này sau khi sắp xong để tập khoảng vài giây nó sẽ báo dung về cho anh biết anh em nhé như con này máy báo tôi là hai cái dung dài hai cái dung dài đây tôi sẽ để luôn cái mặt đây cho anh em nhìn này hai dung dài chắc chắn anh em sẽ đánh gà anh em nhé hai dung dài chắc chắn có gà này mở này anh em nhìn chưa hai gà một cua rất là chuẩn xác đúng không anh em tiếp tục này sóc mạnh sóc nhẹ cũng được mình đến sân chơi người ta hột nắp đĩa hoàn toàn người ta anh em chỉ cần mang theo duy nhất một cái máy này thôi là anh em phải chơi có thể giành nhiều tháng rồi như con này máy báo tôi biết là hai cái rung ngắn hai cái rung ngắn này chắc chắn 100 trăm đó là con cá anh em này Đấy, hai cái rung ngắn thì chắc chắn nó sẽ là con cá này Đấy, 100 trăm đánh cá này bán nhà ăn cỡ tôi đánh cá con này, này mở này anh em nhìn chưa ba cá luôn đấy rất là chuẩn xác luôn anh em đánh một được ba luôn thì sau khi có nghĩa mình đến sân chơi người ta hay đồ đạc của người ta đấy, rất đơn giản thôi những cái đồ chơi công nghệ này hàng này hàng cực kỳ cao cấp luôn như cái này này máy báo này dung một ngắn dung một ngắn này thì anh em đánh con cua này một ngắn đánh con cua này Đấy, đánh con cua chắc chắn có cua này mở này một cua một cá một tôm phải rất là chuẩn luôn anh em test cho anh em hai ván nữa nhé vì ờ, cái video này tôi giới thiệu anh em rất là nhiều đồ nên mỗi đồ tôi sẽ test cho anh em vài ván để chứng minh cái độ chuẩn xác của nó anh em nhé máy báo này một dung ngắn này một dung ngắn này chắc chắn là cua này chắc chắn 100 trăm là cua này tiếp tục đánh cua này mở này hai cua một gà à, rất là chuẩn tiếp tục cho anh em một ván cuối này sóc mạnh sóc nhẹ cũng được anh em nhé ai sóc ai làm cái được đến sân chơi người ta cho người ta sóc cho người ta làm cái mình chỉ cần mang theo một cái máy quét này mà là mình có thể chơi có thể giành chiến thắng rồi ván này này 100 trăm 100 trăm con này tôi lại đánh con tôm anh em nhé chắc chắn 100 trăm đánh tôm này tôm vì nó dung dài dung dài thì đánh tôm anh em nhé dung dài đánh tôm một cái dung dài đánh tôm một cái dung ngắn đánh cua hai cái dung ngắn đánh cá hai dung dài đánh gà ba dung ngắn đánh này đấy cứ như thế anh em đánh thôi nhưng con này là một dung dài chắc chắn anh em đánh tôm này mở này anh em nhìn được có tôm có cá có cua à, có bầu à, tôi bóc luôn này bóc luôn cho anh em xem luôn hột này ừ. hột là hoàn toàn bình thường luôn đây là hột giấy anh em nhé ừ. hột giấy này hột hoàn toàn bình thường không có hề có gì bên trong luôn đấy bóc cho anh em test luôn cho anh em để chứng minh anh em thấy này cái hột này là hoàn toàn bình thường đấy đây là cái đồ chơi công nghệ mới nhất công ty chúng tôi cái sản phẩm này báo cho anh em biết để chính xác 100 trăm luôn đấy anh em đến sân chơi rất là đơn giản thôi không cần mang theo gì cả chỉ cần một cái máy này anh em chỉ cần làm theo hướng dẫn này là anh em phải chơi phải thắng anh em nhìn này hoàn toàn không có gì cả đấy rất là ok đúng không anh em đây tôi tắt đi này ừ. khi chơi xong anh em phải tắt đi tắt đi là tự động nó sẽ xóa hết những cái new của trước đấy của cái máy rất là đơn giản thôi thì tôi đã test cho anh em về trò chơi bầu cua sau đây tôi sẽ test cho anh em đến trò chơi tài xỉu thì đây tôi đã chuẩn bị sẵn một cái nắp một cái đĩa và một ít hạt hột tài xỉu ở đây đây hột tài xỉu tôi đã ngâm sẵn nước muối này anh em nhìn này, nổi hết này chính tổ anh em hột là hoàn toàn hỗ trợ này. tôi sẽ lấy ngẫu nhiên lên ba hột tài xỉu anh em nhé tôi sẽ lấy 6 hột tài xỉu đi 6 7 hột tài xỉu đi vì để tí tôi kết mặt hướng dẫn cho anh em đây lấy một đống hột tài xỉu này tôi sẽ nấu khô đi anh em nhé nấu khô đi nấu khô đi ừ. thì hột tài xỉu nó nó lại có cái nhiều cái vấn đề nó nằm ở chỗ này hột tài xỉu nó sẽ có rất là nhiều loại hột hột 11 ly hột 10 ly hột 12 ly hột 13 ly có chỗ chưa hột 14 ly có những chỗ người ta chơi hột rất là to đấy thì có nghĩa sân chơi mình chơi cái hột nào thì mình phải mang theo cái hột đấy mình mua cái hột tương tự như thế kích thước như thế để mình quét anh em nhé thì đây đây tôi đây là hột này là hột uh, à, 12 ni đây hột 12 ni này ba hột này thì tôi bắt buộc tôi phải lấy ba hột ở nhà đi đây ví dụ đây là ba hột ở nhà thì ở đây là ba hột ở nhà anh em nhé ví dụ thế thì tôi đến sân chơi tôi bật máy lên à từ từ tôi sẽ ờ, trước khi đi vào test cho anh em tôi phải thử cho anh em cái nam châm á đây để chính tỏ anh em hột hoàn toàn bình thường này thử này hột không hề ít này đĩa này không hề ít này nắp này hoàn toàn bình thường này Đấy, nắp hoàn toàn bình thường là chọc luôn nó lắp cho anh xem này nếu mà nắp bị nhé chọc nó sỏi ngay em chưa còn nắp này là hoàn toàn bình thường tôi xoay đèn luôn cho anh em xem này xoay đèn luôn cho anh em này xem này xuyên hết này anh em chưa xuyên hết này đấy trong vắt luôn anh em nhìn chưa trong vắt luôn trong vắt luôn anh em nhìn này trong vắt luôn đấy hột là hoàn toàn bình thường luôn thì sau đây tôi hướng dẫn anh em cách quét ví, ví dụ như anh em đến sân chơi thì anh em để ý xem cái hột người ta chơi hột nào kích cỡ 10 đi 11 đi 12 hay 13 14 thì đây là hột đẹp kích cỡ 12 đi thì tôi phải lấy mua ra ngoài chợ tôi mua cái hột tương tự như thế tôi quét đó thì cách quét thì nó rất là đơn giản thôi anh em bấm cái nút giữa này để nó lên cái đèn đèn laser anh em bật này bật công tắc lên bấm giữa là lên lên cái đèn laser nó chớp chớp này là được đấy thì cách quét ấy nếu anh em nào mà sân chơi nào chơi một hột thì anh em chỉ cần quét một hột sân chơi nào chơi hai hột anh em quét hai hột sân chơi nào chơi ba hột thì anh em quét ba hột như sân chơi tài xỉu này thì à, thường anh em hay chơi sân chơi ba hột thì tôi sẽ quét ba hột cho anh em thì thứ tự quét thì anh em sẽ quét lần lượt một hai ba bốn năm sáu đây nhá mặt nhất này úp xuống này mặt nhị này úp xuống này mặt tam này úp xuống này mặt tứ này úp xuống này ừ, mặt ngũ này úp xuống này mặt lục này úp xuống này đấy anh em chơi ba hột bắt một anh em phải quét ba hột anh em nhé tương tự một hai ba bốn năm sáu một này ừ. hai này ba này đấy. anh em quét anh em chỉ cần đặt toán là nó quét nêu mặt ở bốn này Đấy. 5 này 6 này Đấy, rất là đơn giản chơi 3 hột thì quét 3 hột một này hai này ba này bốn này ở ngoài rất ồn anh em thông cảm chút nhé năm này sáu này Đấy, rất là đơn giản thôi sau khi anh em lưu xong anh em chỉ ấn nút giữa này là nó sang chế độ new đấy là cứ thế nó sẽ báo mình mang vào sân chơi nó sẽ báo dùng cho mình biết sau khi mình sắp xong thì nó ở chế độ tĩnh thì nó sẽ báo dùng cho mình biết rất là đơn giản thôi đây tôi sẽ để đây anh em nghe nhá, ở ngoài có tiếng rất là ồn thì tôi sẽ sóc cho anh em nó vẫn có thể báo dùng cho anh em biết luôn tài thì dùng hai cái sử dụng một cái cái hàng này là hàng đồ chơi công nghệ độc quyền mới nhất của tí tôi nên nó báo dùng cực kỳ chuẩn xác luôn anh em nhé tôi sẽ sóc tôi đánh luôn cho anh em xem này anh em xem và anh em sẽ đánh thực tế luôn nhé như con này này dùng hai cái này dùng hai cái chắc chắn 100 trăm đánh tài này anh em này mở này hai ba sáu hai ba sáu thì nó là 11 điểm chắc chắn là tài rồi đúng không tiếp tục này con này dùng một cái dùng một cái tôi sẽ đánh xỉu này mở này hai ba năm mười điểm xỉu Đấy, rất là chuẩn như thế này máy báo tôi biết là dùng hai cái dùng hai cái tôi lại đánh tài anh em nhé xe đánh tài để bán nhà bán cửa đánh tài cái này này mở này sáu sáu ba 15 điểm tài Đấy, rất là chuẩn xác luôn sóc mạnh sóc nhẹ được anh em nhớ đến sân chơi người ta nắp đĩa hột hoàn toàn của người ta anh em chỉ cần mang theo cái đồ chơi công nghệ này là chắc chắn anh em sẽ là người chiến thắng anh em nhé báo một dung một dung thì chắc chắn 100 trăm tôi lại đánh xỉu này mở này một 2 6 9 điểm xỉu sắp tiếp cho anh em một tiếng cuối nhá như con này này máy báo dùng hai cái dùng hai cái chắc chắn tôi đánh tài này 100 trăm đánh tài này mở này anh em nhìn chưa ba ba năm 11 điểm tài anh em nhìn chưa 11 điểm tài Đấy, rất là chuẩn xác luôn thì cách chơi cách sử dụng như vừa tôi đã test cho anh em ấy sau khi mình chơi xong anh em nhớ nhé chơi xong anh em thì tắt công tắc đi rất là đơn giản thôi đấy thì đây là cái hàng mới nhất của công ty chúng tôi đây là cái đồ chơi bịp hàng cao cấp nhất của chúng tôi đấy anh em chỉ cần mang theo duy nhất một cái máy này đây là máy phân tích đấy đây là một, anh em nên nhớ anh em nào cần hỏi chỉ cần hỏi là máy phân tích đánh bầu cua tài xỉu sóc đĩa là anh em có thể chơi được đấy anh em anh em chỉ cần hỏi máy phân tích bầu cua tài xỉu sóc đĩa nhiều người hỏi là máy này tên gì vì làm sao tên thì nó thật sự với nhau tôi cũng chả biết là đặt tên gì vì đây là máy là công ty chúng tôi nó mới nghiên cứu thành công ra cái máy này tôi cũng chưa biết là đặt tên là gì cả tôi chỉ biết là đặt tên là máy này nó có khả năng phân tích được cái bầu cua tài xỉu sóc đĩa thì tôi đặt là máy phân tích bầu cua tài xỉu sóc đĩa thôi nói thế là cho nó dễ Đấy, nó gần gũi với anh em còn anh em mà thực sự quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp chúng tôi qua số điện thoại hiển thị màn hình để công ty chúng tôi sẽ hướng dẫn anh em cách chơi cách sử dụng cái bộ đồ chơi này cái thiết bị bịp này để anh em chơi để anh em phải giành thắng trong bất cứ sân chơi nào của mình còn sau đây tôi sẽ hướng dẫn anh em cách chơi bầu cua tài xỉu sóc đĩa trên điện thoại thì đây tôi sẽ đưa luôn cái máy này gần sát về để cho anh em nhìn luôn anh em nhé này thì cách đánh rất là đơn giản thôi anh em nhé thì tôi sẽ mở cho anh em xem này mở này sóc mở vài bán này ván này là tài này mở tiếp ván nữa cho anh em xem này tài này đóng này ván này xỉu này anh em chưa 8 điểm xỉu rất là chuẩn xác đúng không anh em tiếp tục đánh xỉu ạ à, ờ, ván này đánh tài này 100 trăm tài này đấy 13 điểm tài 100 trăm ván này đánh xỉu này 8 điểm xỉu rất là chuẩn xác luôn Vậy này chắc chắn là tài này anh em thấy chưa đấy 12 điểm tài 100 trăm con này tiếp tục tài này anh em chưa đây là cái game trên điện thoại mà tôi có thể biết trước kết quả chơi nếu anh em nào chơi những trò chơi điện thoại thì anh em có thể chơi có thể giành thắng tiếp tục này tiếp theo đến trò chơi là bầu cua này đây này sóc mở cho anh em bạn này cho anh em xem này mở này như con này ra hai con cá một con nai hai con cá một con nai thì anh em nên nhớ nhé bất cứ game nào chơi trên điện thoại nếu anh em chơi anh em biết thì mình sẽ là người giành thắng như tất cả những game này đều có những phần mềm có thiết bị bịp hết đấy, thì khi mình biết thì mình sẽ là người giành thắng thôi hai cá một nai này ván này này 100 trăm tôi đánh con bầu anh em nhé 100 trăm bầu này mở anh em xem này một bầu một cá một cua một bầu một cá một cua đóng vào này con này 100 trăm tôi sẽ đánh con cá anh em nhé mở này đấy hai cá một cua hai con cá một con cua đóng vào này con này 100 trăm tôi sẽ đánh con gà anh em nhé mở này anh em chưa rất là chuẩn xác luôn anh em giờ tiếp theo tôi sẽ sóc đến uh, test đến trò chơi sóc đĩa này bất cứ trò chơi nào chơi chơi trên điện thoại bầu cua tài xỉu sóc đĩa trên điện thoại mình có những phần mềm có thiết bị cách đánh thì mình sẽ là người thắng cuộc trong sân chơi mình mở này con này chẵn này chắc chắn 100 trăm tôi đánh chẵn này tứ tử này con này nẻ này ba thằng đen này con này chắc chắn là chẵn này sấp đôi này Đấy, rất là chuẩn xác luôn con này chắc chắn là chẵn tiếp này tứ tử này đấy, rất là chuẩn xác anh em ạ 100 trăm tiếp tục chẵn này đấy, tứ tử này tiếp tục chẵn tiếp này tứ tử tiếp này ừ, ván này nẻ này ok cho anh em đấy, rất là chuẩn xác luôn thì à, vừa tôi đã giới thiệu đến anh em tất cả những cái đồ chơi tất cả những công nghệ những cái phần mềm để chơi bầu cua tài xỉu sóc đĩa và cả những trò chơi bầu cua tài xỉu sóc đĩa trên điện thoại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 hàng hóa đảm bảo anh em uy tín chất lượng với hơn 15 năm trong lĩnh vực về công nghệ đồ chơi bịp công nghệ tiên tiến cao cấp mới nhất tự tin là sẽ cung cấp cho anh em những đồ chơi thiết bị tốt nhất mới nhất như vừa đây đây là cái máy quét bầu cua tải xỉu sóc đĩa như vừa anh em thấy tôi đã test cho anh em chuẩn xác 100 trăm luôn đánh được cả trên bầu cua tải xỉu sóc đĩa và cả những cái game trên điện thoại ấy, như vừa tôi test cho anh em chuẩn xác 100 trăm luôn nếu anh em có công nghệ có đồ chơi tốt thì anh em sẽ là người chiến thắng trong sân chơi mình Thôi cuối cùng tôi xin ờ, chúc anh em là người chơi khôn ngoan khi em đứng dậy trong sân chơi mình mình sẽ là người thắng cuộc xin chào tất cả anh em